lại gắn bó dài lâu không có gì ờ, ngoài lời cảm ơn ờ, đến công ty bởi Lai Lai. tiền em cũng rất tiếc là khi rủi ro quá đồng biết thái đến đây ờ, làm những thủ tục là rất có quyền lợi thì ờ, thưa anh trường mà anh cho em biết là tên đầy đủ hoặc tên của anh là anh sinh năm bao nhiêu và anh ờ, hiện tại đang công tác làm việc đâu vâng xin chào em chào tất cả mọi người anh xin giới thiệu anh là Lê Trọng Trường năm nay 37 tuổi và làm hiện tại đang làm ở khu công nhân của khu nghiệp Tiên Sơn Bắc Minh. Vâng, thì à, em cũng được biết là hôm nay anh à, lên văn phòng Nai Chi Nai để nhận cái thủ tục quyền lợi cho tai nạn của mình nhé Thì à, hôm nay thì em cũng muốn là nguyên nhân là lý do là tại sao mình lại loại tai nạn thì nó đến thực sự nó bất ngờ và vâng. cái rủi ro mình không ai mong muốn thì hôm đấy là anh được nghỉ vâng. thì uh, trời mát nên anh có đi uh, nấu ít bóng gạo vâng. thì không may là nó trượt chân thì với cái tay vào bị cái dây cô lo nó nghiến vào mất ba ngón tay vâng, vâng thì uh, trong cái thời gian mà điều trị thì anh đã điều trị là bao nhiêu ngày thì uh, anh uh, nằm viện điều trị thì uh, mất 10 tháng 15 ngày Vậy trong cái thời gian mà anh điều trị đấy thì uh, đại diện của công ty có đến thăm hỏi hay là chia sẻ gì trong cái thời gian nằm viện thì có, có nhân viên tư vấn ờ, cho anh là anh Trương và là ờ, văn phòng của, của Lai Sư ờ, Lai Tiên Du có đến hỏi thăm động viên và tặng quà cho anh trong thời gian này nhập viện thì em cũng chia sẻ anh là sau khi xuất viện ấy thì nhân viên Dai Chi có hướng dẫn anh làm những thủ tục giải quyết quyền lợi nào ạ? Có trước khi ờ, anh ờ, nhập viện và làm viện thì ờ, là nhân viên của Chi Life có hướng dẫn anh là ghi cho anh một cái tờ giấy đó là sau khi xuất viện là lấy những cái giấy tờ cần thiết để nộp cho bên công ty đó. Vâng. Thì vậy anh chia sẻ cho em một chút nữa là trong cái thời gian mà mình mình làm giải quyết quyền lợi ấy, từ lúc mà mình làm đến lúc mà mình nhận được tiền là thời gian khoảng bao nhiêu ngày? nó cũng nhanh bây rơi vào tầm uh, ờ, 10 đến 12 ngày là có cái quyết định nhận tiền và vâng, em cũng có câu hỏi này nó hơi riêng tư một chút là anh có thể chia sẻ anh có thể sử dụng số tiền này của mình vào những cái việc gì ạ nhất là cái số tiền uh, anh nhận được thì nó đối với mọi người có thể là nó không đáng là bao nhiêu nhưng đối với anh mấy cái mức lương mà anh đi làm công nhân nó chỉ bảy tám triệu thì cái ờ, số tiền 43 triệu 500 đấy đối với anh nó là rất lớn vâng. thì um, trước mắt là uh, số tiền đấy là anh uh, ờ, tôi rút ra một phần để đóng cái kỳ hạn bảo hiểm của anh đến tháng 9 này là uh, bắt đầu là hết một năm là anh lại đóng và còn số tiền còn lại thì anh uh, thuốc thang và uh, các thứ chi trả nợ vâng. thuốc thang tầm bổ để anh còn đi làm với con cái Ngọc vâng. Vậy thì à, anh à, cũng cho em được biết là khi à, anh được tham gia cái tổng bảo hiểm này ấy, thời gian là được bao nhiêu mà mức phí là đóng là bao nhiêu tiền một năm? Như anh trao đổi lúc nãy đó là anh đến tháng 9 này là hết một năm vâng. mà cái mức là chưa một năm đúng không ạ? Ừ. Cái mức anh đóng là 18 triệu một năm. Vâng. Thì, anh cho biết là ừ, vậy cho tại sao mà anh tham gia bảo hiểm nhân thọ mà? ngày xưa thì anh cũng không uh, tin mà cũng không quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ lắm nhưng mà được uh, uh, nhân viên bảo hiểm như anh trương là trực tiếp tư vấn và uh, cái hợp đồng cho anh thì anh cũng thấy được là uh, cái vai trò của bảo hiểm nó quan trọng với bản thân anh và mọi người thế là anh đóng thứ nhất là không mong cái rủi ro để mình hưởng lợi mình đóng để tích lũy cái số tiền sau này thì mình về già thì không phụ thuộc con cái <coughs> thứ hai là uh, nó ờ, bảo vệ cái thu nhập của mình vâng. Vâng, vậy thì anh ờ, cũng có thể chia sẻ với anh chị em bạn bè người thân đấy là mình có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ không rồi thế nên là anh cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn công ty bảo hiểm đã quan tâm và hỏi thăm anh lúc quay làm việc nhất anh chia sẻ những ai đã từng nằm viện thì với biết quý giá cái đồng tiền của mình nó ra đi nó như thế nào vâng. vì nay bác sĩ bảo 10 triệu nay hay 20 triệu tức là bảo là phải đóng luôn chứ không thể chần chừ được là ngày mai hay là tới mới được vâng. nên là cái đồng tiền của mình nó ra đi rất nhanh nên là anh cũng ờ, khuyên với mọi người là nên tham gia ít nhất là một gói bảo hiểm để nhất là bảo vệ cái thu nhập của mình và nếu như có xảy ra cái rủi ro thì công ty bảo hiểm ờ, người, người ta gánh trách nhiệm cho mình đỡ được tiền viện cho mình à, thì đấy thì ờ, tôi khuyên mọi người là ít nhất là nên tham gia một gói bảo hiểm nhất là bảo vệ cái thu nhập và sau này là có cái tiền ờ, về giả thì không thể nhờ con cái con cháu Ừ, thì ờ, chân thành cảm ơn anh đã bất chút thời gian ờ, gọi cho em được uh, trò chuyện và chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng của anh là hôm nay là cũng được giải quyết tục quyền lợi thì thay mặt cho công ty thì cũng chúc gia anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và bình an và hôm nay thì em cũng uh, hướng dẫn anh nên làm thủ tục quyền lợi luôn ạ là thì anh hay là từ lúc chi của mình nhất là phiếu một triệu rưỡi là tiền làm việc của mình còn tiền thứ hai là 42 triệu à, tiền mình chấn thương không tất nặng đây là tiền em của em anh nhìn vào bảy giờ bảy giờ một trăm đồng tổng là bốn ba triệu năm trăm nghìn đấy Ừ, chúc anh ờ, và mạnh khỏe và bình an vâng, cảm ơn công ờ, ty bảo hiểm đã hỗ trợ kịp thời cái số tiền này đối với tôi là nó là rất lớn không có gì ờ, ngoài lời cảm ơn đến công ty bởi Daichi Life. Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày